nhân sinh cảm ngộ, phúc thọ của đời người đến từ đâu? Sinh từ hữu mệnh, thọ yểu do phúc. Có câu rằng, Diêm Vương đã định ai canh ba phải chết, thì người đó không thể sống tới canh năm. Diêm Vương công chính liêm minh, không vị nể tư tình, ý bất khả truyền. Diêm Vương phán người nào chết thì phải chết, không ai có thể trường sinh bất lão. Điều này phản ánh đến cõi nhân gian qua quan niệm của con người về sống chết có số hay sinh tử hữu mệnh, thọ yểu do phúc. Tương truyền, Diêm Vương là chúa tể ngự trị ở cõi âm gian, cai quản sự sống chết và luân hồi của sinh mệnh. Ông có một cuốn sổ sinh tử, trong đó ghi chép kỳ hạn thọ mệnh của mỗi người. Khi kiếp sống dương gian của ai đó đến lúc kết thúc, Diêm Vương sẽ cử hai vị hắc bạch vô thường hay còn gọi là quỷ câu hồn đến dương gian hộ tống hồn phách của người đó áp giải xuống âm phủ để thẩm phán. Vậy số mệnh con người do điều gì quyết định? Làm sao có thể thay đổi số mệnh bản thân? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Thiện có thiện báo, nhưng thế nào mới là thiện? Kỳ thực, những phúc báo trên thế gian phần nhiều liên quan đến sự nhẫn chịu thống khổ của đời người. Phật gia giảng, làm nhiều nên được nhiều, làm ít nên được ít. Cái lẽ được mất ở đời vốn đều có nhân quả. Vậy muốn minh tỏ nhân quả thì ắt phải tường tận cái thiện ác thế gian. Sống trên đời chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, cũng đừng vì thấy điều ác nhỏ mà làm. Bởi lẽ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có người cho rằng không sát sinh chính là thiện. Tuyệt nhiên không đơn thuần là vậy. Một trái tim từ thiện, từ bi, vị tha mới là cái gốc của chân thiện, chân mỹ. Mọi hành vi đều là xuất phát từ đó mà ra. Ấy cũng là ý nghĩa của câu nói, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Nhắc đến cái tâm lại có bài thơ về chữ tâm như sau. Tam điểm như tinh tượng, Hoành câu tựa nguyệt tà Phi mau tùng thử đắc Tố Phật giã do tha Chú thích Chú tâm trong tiếng Hán đê ưa CMO taco ba chấm như ba ngôi sao tam DIMNH e ư tỉnh tường Còn móc câu nằm ngang như ánh trăng nghiêng hoành câu tựa nguyệt tà Phi mau tùng thử đắc Tố Phật giã do tha nghĩa là Mang lông đội sừng tức làm thân châu, ngựa Là do tâm này mà tu thành Phật cũng từ nó Mới hay, hành thiện tích đức, làm người tốt thật khó. Song khó hay không khó là ở cái tâm kia vậy. Dục tâm bất đoạn, công danh tiêu tán. Vào những năm Minh Vũ Tông hiệu chính Đức Minh Triều, có một thư sinh tên là Triệu Vĩnh Trinh. Thuở thiếu thời, có một người lạ mặt nói với anh rằng, năm 23 tuổi, con nhất định công thành danh toại. Thời gian thấm thoát trôi qua, Triệu Vĩnh Trinh đến tuổi 23, anh dự kỳ thi hương. Triệu Vĩnh Trinh văn hay chữ tốt, tuy nhiên, sự tình không như ý, Triệu Vĩnh Trinh liên tục bị phạm lỗi và kết quả đã không đố đạt. Cái thói ở đời học tài thi phận, dẫu văn chương không kém tài chúng bạn, ấy thế mà lại thiếu một chút may mắn, Triệu Vĩnh Trinh thi rớt, lòng không khỏi phiền muộn. Trong lúc bề tắc, anh ta bèn chắp tay bái lại tứ phương, khẩn cầu văn xương đế quân cho hay biết vì nguyên cớ chi mà phải chịu oan khuất đến vậy. Lời thỉnh cầu của Triệu Vĩnh Trinh đã kinh động đến Văn Xương đế quân. Một đêm nọ, đế quân đã báo mộng cho anh hay, đáng lẽ ngươi có thể đã đỗ kỳ thi hương năm nay. Nhưng vì gần đây ngươi đã chọc ghẹo người hầu gái của mình và dụ dỗ con gái nhà lành làm chuyện sằng bậy. Mặc dù sự việc không thành, nhưng ý nghĩ dâm loạn như cuộn tơ tằm, lòng dạ đen tối, tâm địa điên đảo. Cho nên, công danh của người vì thế mà đã bị tiêu tán mất rồi. Nghe Văn Xương đế quân nói vậy, họ chịu rất lấy làm xấu hổ, mà lòng càng đau đớn, nước mắt đôi chồng, hối hận khôn nguôi mà phát nguyện rằng mình sẽ quyết tâm cải chính. Về sau, chính tay ông đã viết ra một cuốn sách về giới dâm để cảnh tỉnh thế nhân. Nhờ ăn năn hối cải, quả nhiên kỳ thi hương tiếp theo, họ triệu thi đậu giải nguyên, sau đó lại đậu tiến sĩ, ghi danh bảng vàng, được ra làm quan đến chức phiên hiến. Câu chuyện tương tự như Triệu Vĩnh Trinh thì không phải là hy hữu, song có mấy ai lấy đó làm gương mà tự dân mình. Sống làm người, bản tâm ai cũng muốn hành thiện, song cái lý thiện ác lại không phải do ai đặt ra tiêu chuẩn, mà là lý của trời. Bất luận là nam hay nữ thì dâm tà cũng là một tâm thái xấu xa. Muốn có một cuộc sống gia đình êm ấm, công thành danh toại thì cần phải tránh mắc tội tà dâm. Muốn đoạn tuyệt với những điều dâm dục thì cần phải có một cuộc sống lành mạnh, hướng thiện, tích đức. Làm được như vậy thì thân thể trắng kiện. Đức Khổng Tử từng nói, tinh khí không giữ bổ dưỡng vô ích, tổn tâm bất thiện phong thủy vô ích. Cho nên, sống trên đời nếu không có sức khỏe thì tất cả đều vô nghĩa. Gửi tặng bạn 8 câu nói thực tại đáng suy ngẫm. 1. Đừng lấy áp lực là động lực khiến cơ thể mệt mỏi, tự vắt kiệt sức mình thật dại khờ. 2. Đừng quên rằng thân thể là vốn quý, không có sức khỏe thì vĩnh viễn không thể hưởng thụ tất cả mọi hương vị của cuộc sống. Mất đi sức khỏe thì chính là tổn thất lớn nhất của đời người quá hiển nhiên. 3. Đừng quá coi trọng danh lợi, vì ánh hào quang sau cùng cũng chỉ như một cái chớp mắt, phút chốc như khói tản mây bay quá thực tại. 4. Đừng nghĩ rằng bác sĩ là người cứu sống bạn, thực ra chính bạn mới là người cứu bản thân mình. Nâng cao đạo đức và sức khỏe là cách để bạn tự cứu rất chính xác. 5. Đừng nghĩ rằng bạn cho đi thì sẽ lập tức nhận được báo đáp. Mọi sự chỉ khi bạn làm mà không kể tới hồi báo thì mới có thể thực hiện được dùng ân báo oán vô cùng linh nghiệm. 6. Đừng cho rằng là quan chức thì có thể ngạo mạn rồi sẽ đến lúc phải về hưu điều chắc chắn. 7. Đừng phớt lờ những người có duyên với bạn. Đợi đến lúc không còn phồn hoa, bạn mới nhận ra rằng sẽ có rất nhiều người rời bỏ bạn chi kỷ còn đâu. Vô cùng tiếc nuối. 8. Đừng cho rằng lời thăm hỏi là phiền toái. Người thường gửi tin nhắn cho bạn, ắt phải là người đặt bạn trong trái tim của họ thật vậy đấy. Bạn nghĩ đến ai ngay lúc này? chắc hẳn phải là người mà bạn yêu quý nhất. Vậy hãy cùng họ thực hiện những triết lý sống dưới đây để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là sống tốt hiện tại. Ít oán giận và yêu thương nhiều hơn. Đừng chê bai tiền lương sau quá thấp. Giữ sức khỏe mới là điều nên làm. Chỉ cần khi sự sống còn tiếp tục, chút tiền tài cũng chẳng thiếu một phân. Nếu không may đánh rơi mất sinh mệnh, cả quốc gia cũng chẳng muốn lấy về. Thường ngày cứ hoài lo tiết kiệm, cuối cùng cũng để con cái hưởng thôi. Phút Lâm Trung nhắm mắt về cát bụi, mang được chi ngoài một hũ cho, miễn là bạn vẫn còn đang sống tiếp. Lo gì lương không kiếm được nhiều hơn. Khi bạn bè thường hay cùng nói chuyện, nên giữ cho tâm thái được bình hòa. Những việc nhỏ đừng quá hoài tranh luận, Sức khỏe tốt mới là đáng bận tâm Sống thật đẹp, thật tốt, sống chậm lại Một năm này còn có vạn điều hay Đừng sân si, cũng đừng so bì mãi Đừng làm ta tự oán bản thân mình Ăn ít mặn nhiều chua hơn một chút Không chơi bời mà dạo bộ nhiều hơn Tối đi ngủ và sáng dậy đúng giờ Tập quyền thuật, khiêu vũ khỏe thân thể chỉ cần bạn còn có thể ăn được Tiền bạc rồi sẽ dần dần tới thôi Không sợ tiền kiếm được hắn còn ít Chỉ sợ rằng chẳng còn mạng mà tiêu Nghề dù tốt, lương dù nhiều đến mấy Cũng không bằng sức khỏe, vui thật nhiều Tóm lại, nghề nghiệp dù tốt và kiếm được nhiều tiền đến mấy Cũng không thể sánh bằng sức khỏe và hạnh phúc Đường qua lộ càng cao thì càng giống như chui vào ống khói Hãy lãng quên, quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên ân oán và quên quá khứ. Tiếp theo tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Thứ khó được nhất trên thế gian này là gì? Có ba vị hòa thượng cùng nhau bàn luận về vấn đề Trên đời này, thứ mà con người khó có được nhất là gì? Hòa thượng đầu tiên nói Trên thế gian này, thứ khó có được nhất chính là tuổi trẻ còn mãi Sức khỏe dồi dào và trường thọ một người dù có gia tài bạc triệu, nhưng đến tuổi già bệnh tật ập tới, chẳng mấy lúc rồi cũng ly biệt thế gian, không thể nào hưởng thụ được niềm vui của cảnh hạnh phúc nơi trần thế nữa. Hòa thượng thứ hai nói, trên thế gian này, thứ khó có được nhất là một người tri kỷ có thể chia sẻ niềm vui cũng như lúc hoạn nạn cùng mình. Một người cho dù đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng không có nổi một người bằng hữu chân thành thì thật tịch mịch, cô đơn, giống như đóa hoa có sóc mà không hương, sẽ chẳng có cảnh ong bướm vờn quanh thưởng thức. Vị hòa thượng thứ ba lại nói, tôi cho rằng thứ khó có được nhất trên thế gian chính là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Một người dù cho có thân thể khỏe mạnh, có chi kỷ kề bên, nhưng gia đình nội bộ lục đục chỉ lo nghĩ tranh tranh đấu đấu thì những thứ kia còn có ích gì. Cuộc sống như vậy mỗi ngày sẽ giống như địa ngục trần gian, muốn thoát ra mà không được. Đức Phật sau khi nghe được lời nghị luận của ba vị hòa thượng, Ngài bèn cho triệu tập chúng đệ tử lại. Lúc này đang độ mùa thu, tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái, gió thu nhẹ nhẹ thổi, cỏ cây xanh tươi thoáng đãng và không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Đức Phật hướng các Phật tử phía dưới nói, trên thế gian này thứ gì là khó được nhất? Không phải khỏe mạnh trường thọ, không phải bạn bè chi tâm, cũng chẳng phải thân quyến hòa hợp. Ta kể một câu chuyện cho các con nghe. Trong biển lớn, có một con rùa mù Tuổi thọ của nó là vô lượng kiếp số, trải qua bao lần thế sự xoay vần, trăm ngàn năm bãi bể nương dâu. Bình thường nó lặn sâu ngàn trượng dưới lòng đại dương, trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Lại có một thân cây gỗ mục rỗng bên trong, theo gió và sóng mà trôi dạt trên mặt biển. Rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, để gặp được cây gỗ nổi thì cơ hội đúng là ngàn năm có một. Huống chi này nó lại gặp đúng cây gỗ có thân rỗng cho nó chui vào bên trong, đưa nó trôi trên mặt biển rồi theo sóng gió giạt vào bờ. Rùa mù gặp thân gỗ rỗng đã là kỳ tích, nhưng đối với sinh mệnh trôi nổi trong luân hồi mà nói, muốn có được thân người còn khó hơn rùa mù được vào bờ hàng vạn lần. Đức Phật lại bốc lấy một nắm bùn trên mặt đất, mở lòng bàn tay ra rồi nói với các đệ tử, chúng sinh đắc được thân người giống như bùn trong lòng bàn tay ta, còn chúng sinh đánh mất thân người lại như toàn bộ bùn trên mặt đất này. Vậy thì cái gì là khó có được nhất? Thân người là khó có được nhất. Hỡi các đệ tử, các con nhất định phải chăm chú lắng nghe và suy nghĩ về điều này. Vột mất cơ hội đắc được thân người thì muôn kiếp khó mà có lại được. Đây không chỉ là lời dạy trong kinh Phật cổ mà còn là một tri thức không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người. Chúng ta nên trân quý cơ hội làm người này, quý trọng nhân duyên vốn có. Giới tu hành quá khứ có câu thân người khó được chân pháp khó tìm, trung thổ khó sinh. Giải thích khái quát chính là ba cái khó để con người có thể tu luyện, đắc đạo thành Phật. Thân người là khó có được nhất. Vì duy chỉ có con người mới có thể tu tập, tạo lập công đức và cũng chỉ có con người thì mới có thể tu hành thành Phật. Cho nên bạn phải quý lấy cơ duyên được làm người này. Danh lợi vốn dĩ chẳng thể mang theo được, con người khi đến thế gian này với hai bàn tay trắng khi rời khỏi nơi đây cũng là hai bàn tay trắng. Vậy mà sao còn mê lạc trong thế gian, vì danh vì lợi mà theo đuổi đến cùng, sẽ lại càng tạo thêm nhiều nghiệp lực tội lỗi. Thiện ác tất có báo ứng đó là đạo lý của trời, nếu cứ chạy theo danh lợi như vậy chỉ khiến cho đời sau càng thêm thống khổ. Cái gì là khó được nhất? Thân người là hiếm có, khó được nhất. Chúng ta phải biết chân quý cơ duyên này, sử dụng thân này để tu luyện, giúp đỡ chúng sinh.